cái này người ta gọi là perfect đố mấy ông được tin gì á đố mấy ông ông nào mà đoán được là thông minh mà ông nào mà không đoán được thì thôi nghỉ game nghỉ game không đoán được nghỉ game luôn thôi nha thôi nha cái này chỉ có lời thôi anh em ạ à. có lời thôi chỉ có lời thôi chứ không có lỗ chỉ có lời thôi không có lỗ đâu mình full skin là thành ra thành ra mình uh, mấy cái skin mới nó mở được anh em ạ à. anh em hiểu không khi á, khi mà mình full skin á khi mà mình full skin á là những cái skin mới á, là mình sẽ mở ra được anh em hiểu không đây là hiện tại á hiện hiện tại là đang được ờ, chín 900 993 skin hiện tại đang được 993 skin Ờ, ví dụ nha ví dụ những cái skin mới ra anh em thấy không đây là còn ờ, còn mấy skin mình chưa mua nè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 với 993 ờ, là 1 uh, 1000 1003 1003 cái nhưng mà mua hết cái này nhưng mà không không cần phải nạp thẻ mua nè anh em hiểu không tức là thay vì mình nạp thẻ mua đúng không thì không mình không cần mình vào mình kiếm mình đi cày rương mình đi cày cái rương anh em hiểu không chìa khóa thì có đây rồi mình đi cạnh cái rương á xong mình mở mình lấy cái mảnh ghép đây đây là cái ví dụ mảnh ghép ba cái đúng không ghép mình ghép mà nó sẽ ra skin mới những cái skin là 10 10 cái skin vừa rồi á anh em thấy không có để ý 10 cái skin vừa rồi chưa mua không đây là ghép xảy ra thạc tình đấy là là cái skin mới ra skin mới ra mà nói chung là không cần nạp tiền để mua anh em đúng không mua nạp tiền ở đức là tốn tiền đấy nên là được từ công Hackton Hackton Serrat rồi là thế là đây là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín Đây là được con xe Serrat Hackton rồi đó Bây giờ mình lại mình lại cày mình kiếm tiếp cái rương Cái kiếm kiếm tiếp cái rương là mình mở nó ra thôi à Nó ra full rồi Bây giờ vô nè Nó lên nó sẽ lên là 994 cái không Đúng rồi Lời lời rồi mình ghép mình ghép skin mình ghép skin ghép skin đây ba skin này ờ, mình ghép lại ra một cái skin mới rồi <laughs> rồi lơi má lơi má lơi má anh em lơi nha đây rồi đi tông xương đen skin mới skin mới đấy lại có lại có lời lời nói thế là chúng ta đã lên 995 995 cái ok giờ lại mở tiếp Ui giời, skin đi mà Skin Được Tôi kiếm skin gì cũng được Skin là được Chúng ta lại đổi Ok, chúng ta lại đổi À Resai xương đen Lúc này là con Renetom Lúc này là con Renetom Còn bây giờ là Resai Resai xương đen Resai xương đen này bây giờ tôi đã có là 996 cái 996 cái Thế là lại có ba cái Không, không hút máu cái này ngon mà Cái này ngon mà, cái này lời mà à, Ai, ai nói lỗ, ai nói lỗ hả Cái này là dân kinh doanh anh em hiểu không Cái này là tôi Tôi là dân kinh doanh anh em nhá anh em hiểu không tôi mà tôi phải tính toán sao lỗ được sao lỗ được ai ai bảo lỗ hả mấy ông ai bảo lỗ đâu ai bảo lỗ sao mà lỗ một cái skin này là 420 rp là bằng 200k đúng không là một cái skin là bằng 200k là nãy giờ là tôi lấy mấy cái rồi nãy giờ tôi bỏ 100k mà tôi lấy 5 cái skin 5 cái skin mới thì lỗ anh em tính toán sao gì anh em tính toán sao lỗ <laughs> ai bảo lỗ ai bảo lỗ ở đâu tôi không thấy tôi thấy lời đó chúng ta lại mua rương thôi lại mua rương thôi nhưng kinh doanh mà anh em nhưng kinh doanh mà nhưng kinh doanh mà nhưng kinh doanh anh em nhá tính toán hết mình mình phải tính toán chi ly từng cái kinh doanh mà đâu rồi đâu rồi rương đâu rồi năm cái năm cái là bây giờ bây giờ quả skin đi cho quả skin mở bát đi skin được nó lại hợp lý lợi tức trong lợi tức anh em nhá lợi tức trong lợi tức đó thấy không thấy không thấy không thấy quả mở bác chưa anh, anh em thấy quả mở bác chưa oh, mở bác nè được cái rường được thêm cái skin nè lời lời tao rít tao rít tầm dương cho lọa tao rít tầm dương cho lọa gì mà thấy mà ta rất là làm biết đẹp trai đó thấy ta biết là biết đẹp trai đó nè <laughs> trai liếng đẹp trai liền luôn na sớt à na sớt à ngon rồi Lộ ừ. lộ lộ lộ, nói chung là ra cái biểu cảm với ra tướng là lộ, mà còn ra cái rương với lại là ra skin là lời lời anh em hiểu không được được mình định phủ gì có hết rồi có hết rồi thành ra mình đổi mà chứ đâu phải không có đâu lợi tức trong lợi tức anh em phải không ui cái này lại lời cái này lại lời lời lời lời lại lời lại lỗ xong rồi lại lời lỗ xong rồi lại lời đấy sơ hắc hackton thế là mình được uh, ờ, 999 cái nốt cái nốt cái nốt một cái nốt một cái lốt một cái rời xong mà lại lổ má nó chứ cay chứ nhỉ ui lổ tận mặt rồi làm ăn như này là hỏng rồi làm ăn như này là hỏng rồi ui thế là thế là thiếu thiếu thiếu mấy cái nhỉ tức là bây giờ mình còn có năm cải à, mình còn đúng năm rương đúng năm rương đúng năm rương thì không đủ không đủ mở hết rồi có thế thế là thế là thế là thiếu uh, thiếu bốn cái bốn cái là 12 mảnh ghép 12 mảnh ghép cơ bây, bây giờ mà mở bây giờ mà năm cái này á mà hết hết được năm cái mà skin thì thì, thì được thêm hai cái thêm hai cái mở từ từ thôi ăn đó Tao à, từ từ nó thế à Đen thế nhở Tao toàn mảnh tướng không đen thế nhở Lợi tức trong lợi tức Đấy <laughs> lợi tức trong lợi tức Lại đúng lại ở đây anh em nha. Ui à, à không không không không không Còn còn một cái cuối Mở lúc đi mở nốt luôn đi Rồi lổ rồi lổ rồi Lổ biếu rồi <laughs> chưa nó chưa cho mình chấm dứt cái chuỗi đầu chưa nó bảo chưa tao cho mày thêm cái rương nữa chưa cho mày kết thúc thế thì ok thế thì mình lại mở tiếp đi đảo bây giờ ra thêm cái rương nữa nó mới tức anh đây phải không bây giờ nó bảo thôi tao chưa cho mày thêm ok không một hai ba bốn năm sáu bảy ba sáu bảy bảy cái thiếu hai cái nữa mà hai cái à, mình còn một cái uh, rương thì chỉ có là bây giờ anh em nha bây giờ nếu mà gọi là nhân phẩm à, nhân phẩm mà bét luôn á thì nó ra cái này ra cái rương cái sau ra thì cái rương nửa thì nó mới đủ mới đủ ba cái screen nhân phẩm à, đéo được à nhân phẩm ở ờ, à, như thế là ok đó ba sáu ba sáu bảy cái à đâu à, tám cái tám cái thiếu một cái thiếu một cái thực kinh để mà đổi đổi đổi thêm một cái thiếu một cái ghép đi bắt đầu ghép đi <laughs> à đây đây đây là cái này cái này cái này cái này tôi thích cái này tôi thích cái này tôi thích phan phai hát tình <laughs> ai, ai bảo níu đỏ ai bảo níu đen ai bảo như cái này nhá cái này mà nó ra skin thì thôi cái này mà nó ra skin nữa thì nghỉ đi mà rồi <laughs> skin yeah à? nó lại hợp lý của anh hiểu không anh hiểu không nó ở cái tầm nó ở cái tầm nó ở cái tầm luôn ở cái tầm luôn chứ cái thế là đủ chín cái rồi đủ chín cái là đủ đủ ba cái mới ba cái skin mới <laughs> ngon thế à đi bạn không hiểu đã lon sát thủ đằng sau ok bạn ơi ngon thế à đâu để xem để xem <laughs> à, một ngàn mốt à một ngàn mốt à một ngàn mốt một ngàn mốt là mình thiếu ờ, mình còn hai cái à mình còn hai cái à cái này cái này ra lớt nha cái này ra lớt nửa thân ngủ trụ nha tôi tôi tôi đóng quả lớt đi đừng có ra từ quýt từ quýt để sau cái này đem hiện tế con từ quýt bóc túi nè đấy đem hiện tế nó đi hiện tế đấy lên chưa nó chưa cho tôi kết thúc nó chưa cho kết thúc vãi nồi ạ à. rất hay thế nhở sao mẹ hiến tế con tờ quýt mà nó lại nó lại cho nhở ôi giỏi ơi số đỏ số đỏ là sao anh em à còn con này cay quá nhở còn cái con này cây quá nhờ còn cái con này ngứa tay quá nhờ cái con này nó ngứa tay quá nhờ lớt nửa thằng ngủ trụ này cây quá nhờ lớt nửa thân vũ trụ à mẹ cay quá nhờ cái con này nó không ra nó đi ra con tường quýt mẹ nó chứ đòn rồi đòn rồi đòn cái níu rồi à nó đòn rồi nó đòn rồi ta ơi biết mà mình biết nó đòn mình mà biết nó đòn mình mà nó, nó đòn rồi đòn anh em ơi nó nó nó nó nó thả con tôm nó bắt con tép anh em ạ à. và ai đại hơn nằm năm chục rồi như không lỗ lỗ lỗ mẹ lỗ lên tâm đẹp cái này người ta gọi là perfect đố với ông được cái tin gì á đố với ông ông nào mà đoán được là thông minh mà ông nào mà không đoán được thì thôi nghỉ game nghỉ game không đoán được nghỉ game luôn làm trực game đi ăn ơi là tầm này nghỉ để còn chơi đâu tầm này nghỉ em ơi mai chơi mai chơi còn gì đâu <laughs> thôi nha thôi nha cái này chỉ có lời thôi em ạ chỉ có lời thôi chỉ có lời thôi chứ không có lỗ chỉ có lời thôi, không có lỗ đâu Lết à, lết à, lết à, lết à Rồi, lỗ chìa khóa à, không à, lỗ cái gì Ra, ra ngục ra ốt cua Đó, mình full skin rồi Mình full skin là thành ra, thành ra mình uh, mấy cái skin mới nó mở được anh em ạ anh em hiểu không khi á khi mà mình full skin á khi mà mình thu skin á là những cái skin mới á, là mình sẽ mở ra được anh hiểu không đúng rồi còn mỗi skin cuối rồi đúng rồi đúng rồi <laughs> còn skin cuối à nói chung là khi ví dụ nha ví dụ đợt tới nha ví dụ là mình bây giờ mình đang một ngàn lẻ ba đúng không và ví dụ đợt tới á đợt tới ví dụ là nó ra thêm uh, như sắp tới đây ra thêm skin gì mình quên này ví dụ ra thêm bốn cái đi bốn cái mình lại vô mình mở ho mình mở một cây mình kiếm tiếp đây kiếm tiếp